galaxy must be purified. Để tạm đi kích hai thánh nữ Cho vào giác tinh thần luôn. bỏ bi bỏ siêu đó là lấy cái nấm đóng nữa cũng được mà hai cái nấm đóng thì nó lấy số diêm để cho nó tiêu cho nhanh tiêu được nhiều nhà giới nó không dính nhà giới mình thua luôn rồi mít photon vì một lít bán được hai tiền bán một lít bán manh phai xấu rồi. pha ăn tiêu đi vào lòng người thật chứ đậu phộng đợi xíu cho kêu với tim bằng luôn con là ba sao ba thì purified. I shall wreak their terror! trận này là quyết định nhất nhì ba rồi rồi thôi bây giờ chắc bán hết kiếm mít Fortune 3 thôi quá ba không ra nổi hai con nữa không ông đánh cái gì gì với Yasuo hả kiếm nào có đứng kéo Yasuo không